Mục tiêu hôm nay của chúng ta sẽ là có một button Attach nhấn vào sẽ hiện một dialog lên để chúng ta có thể nhập title của tab và description của tab. Sau khi nhập xong hai trường này, chúng ta nhấn OK thì sẽ lưu vào tab to do những tab chưa được thực hiện, còn nhấn cancel thì sẽ chỉ đóng dialog lại và không lưu gì cả. Tab vừa tạo có thể kéo thả như bình thường. Xin chào Việt Nam Hôm nay các bạn hãy cùng tôi quá nhanh đi đến bài học tiếp theo của khóa học Angular Firebase Ở bài học này thì chúng ta sẽ tạo mới uh, thêm chức năng tạo mới một tab và tab vừa được tạo mới sẽ mặc định là tab to do nhiệm vụ chưa được làm đầu tiên thì ờ, ở trong file app.component.html chúng ta sẽ thêm một thẻ div với class là content wrapper. Ở trong thẻ div này thì chúng ta sẽ thêm một button có sự kiện click bằng new tab. Chúng ta sẽ tạo ờ, sự kiện new tab ở trong file TypeScript sau. Tiếp đến thì ta sẽ sử dụng mat icon có tên là add và tên của tuần chúng ta sẽ là add tab để sử dụng thư viện icon cũng như button thì chúng ta sẽ khai báo à, thư viện map button module của Angular Material các bạn nhớ là cũng phải khai báo ở dưới nữa nhé tiếp đến thì chúng ta sẽ vào app common ts khởi tạo một constructor với biến là biến à, dialog và chúng ta sẽ gọi map dialog chúng ta sẽ khai báo ờ, thư viện này sau tiếp đến là sự kiện new tab kiểu trả về là void và chúng ta sẽ gọi ờ, dialog reference chúng ta sẽ import uh, thư viện ở trên map dialog từ Angular Material thuộc Dialog Đây, chúng ta sẽ gọi bằng ờ, Mat Dialog Chúng ta sẽ đặt tên là Task Component Dialog Chúng ta sẽ khởi tạo độ dài là 270 pixel và dữ liệu truyền vào sẽ là đối tượng tát của chúng ta tức là khi ta chỉnh sửa thì sẽ có dữ liệu tát lên còn nếu như chúng ta nhấn vào tạo mới thì sẽ trống, tát trống. sau khi sự kiện close tab của chúng ta thì chúng ta sẽ đẩy kết quả về à, các mảng của chúng ta chúng ta sẽ đẩy vào mảng to do tức là mảng à, nhiệm vụ chưa thực hiện và trong app.component.vts e chúng ta lại vẫn phải tiếp tục khai báo Math Dialog Module từ ờ, Angular Material Dialog. Ở dưới chúng ta cũng cần khai báo nữa. Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo mới một component có tên là Task Dialog. Như vậy là đã chạy xong tab chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa trong ờ, file tab dialog.component.html chúng ta sẽ vẽ ra giao diện của dialog thêm mới tab đầu tiên thì chúng ta sẽ hiển thị label map label là title và sau đấy là một input để chúng ta nhập vào tên của tab, tên của nhiệm vụ. Tiếp đến thì à, chúng ta sẽ khai báo tương tự cho description mô tả của tab. Ở description thì chúng ta sẽ dùng à, thẻ text area cũng tương tự như thẻ input nhưng à, thẻ này thì sẽ rộng hơn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo ra một button nằm trong thẻ deep map dialog action button này sẽ có nhiệm vụ là close tab và trước khi close tab thì chúng ta sẽ đẩy dữ liệu xuống dưới và chúng ta sẽ tạo thêm một button cancel sẽ không làm gì cả button OK vừa close task vừa đẩy dữ liệu xuống TypeScript để xử lý. Như vậy là đã xong. Phần à, HTML chúng ta sẽ tiếp tục triển khai ở dưới à, file taskdialog.common.ts. Đầu tiên chúng ta sẽ thêm thư viện inject, thư viện tiêm, nhúng dữ liệu. Tiếp đến là thư viện map dialog data và map dialog ref tiếp đến thì chúng ta sẽ import ờ, class tab để tiếp tục xử lý trong ờ, class tab dialog component chúng ta sẽ tạo ra một biến private tên là backup tab kiểu trả về là partial tab Tiếp đến ở trong constructor chúng ta sẽ khai báo một dialog brief và để ờ, public Sau đấy chúng ta sẽ khai báo một map dialog data. Tiếp đến thì chúng ta sẽ viết sự kiện cancel kiểu trả về là void và chúng ta sẽ không ờ, nhận dữ liệu của button này chúng ta sẽ đơn giản chỉ là close đi tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo ra một interface tên là tab dialog data tiếp đến chúng ta lại tạo ra một interface tab dialog result result như vậy là mọi thứ đã gần hoàn chỉnh chúng ta sẽ tiếp tục khai báo thư viện math input và tiếp đến là thư viện form để chạy các sự kiện của form sau khi ờ, import thư viện form module ở trên thì chúng ta cũng cần khai báo ở dưới nữa. Các bạn nhớ nhé. Ok, chúng ta sẽ check ờ, một số lỗi. Import ờ, file vào đã, rồi chúng ta sẽ check một số lỗi chính tả đang còn hiện hữu. Chúng ta sẽ import thư viện tắt dialog import file tắt dialog của chúng ta vào chúng ta sẽ kiểm tra một số lỗi xem đang uh, sai file tắt dialog result rồi một số lỗi uh, chính tả nữa tắt dialog data phải viết liền artiso require một biến thêm vào ok như vậy là không còn lỗi gì nữa chúng ta hãy chạy thử chương trình nào vâng chúng ta sẽ thử tab ok đã hiện hộp thoại chúng ta sẽ nhập vào title và description của tag của chúng ta tag của chúng ta sẽ là do exercise C tập thể dục và mô tả sẽ là do SSC usually to get healthy tập thể dục hàng ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn đặt mới đã hiện và có thể drag drop như vậy là đã hoàn thành chúng ta sẽ kiểm tra nút cancel cancel đang bị lỗi rồi các bạn là thừa một dấu ngoặc bỏ đi đã sửa lại cancel đã cũng đã được rồi nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.